Wow, mấy bạn ơi, mấy bạn hãy nhìn nè Trời ơi mấy bạn ơi Đố mấy bạn nha Mấy bạn có biết cái tượng đằng trước mặt của mình là gì không Trời ơi trời Mình nghĩ rằng là mấy bạn cũng sẽ biết đúng không Đó xin giới thiệu với các bạn luôn nha Đây chính là một cái tượng nhân sư mấy bạn ơi Tượng nhân sư á nha Cái tượng này là quý lắm luôn á Sammy đầu tay để mình khoe Sammy coi Ủa? Ủa, Trời đất ơi ba cứu tôi không Trời trời trời Sam ơi Bình tĩnh có tôi đây tôi sẽ cứu bà Trời ơi mấy bạn ơi trời ơi trời tại sao Sam Sam bị mấy con này chí theo vậy trời mấy con này là zombie mê gái hả trời Mày mày, mày hả mày chết đi một con Hey, hai con Hứa ba con chết mày đi con trời ơi ủa sao ơi bà có sao không trời ơi bị sao không sao vậy ông để cho nó đuổi tôi một trăm ổng hồi nãy có sao không là sao vậy Ôi tôi xin lỗi mà tôi đâu có cố ý đâu Tại vì á tôi đang lo ngắm cái tượng này nè Sam ơi bà nhìn đi Cái này là cái gì vậy Mình Đây là vậy? tượng nhân sư Ai Cập đó Bà biết sao không Trong cái tượng này nè Theo như truyền thuyết kể rằng Là bên trong của nó sẽ có rất là nhiều kho báu Vàng bạc đá quý luôn Ghê không wow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 Ê Sam ơi, ở bên kia tôi thấy hình như có ai đang bị zombie dí hay gì ạ? Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ Ai vậy? Trong cái gua này có mình với tôi, ông với tôi tôi có ai vậy? Ê Sam ơi, bé cam Trời ơi, ôi giết giết giết zombie trước, zombie trước Mày, mày, mày, mày hả mày? Cam nè, bắt Ôi ôi, ủa cái gì kỳ vậy ta? Ủa mấy bạn ơi tại sao tự nhiên bé Cam lại xuất hiện trong vùng đất zombie vậy kỳ vậy ờ, Yên tâm đi Cam anh sẽ cứu em Ồ, mày, mày mày mày mày hả mày dám dí Cam của tao mày mày mày hả mày mày nè trời ơi mấy con zombie này tàn mấy zombie bác sĩ luôn kiểu nhìn tao, ôi con bò nó hút tôi nè sao ơi con bò nó hút tôi nè mày hút tao hả mày trời ơi trời rồi cam rồi cam rồi ui cam cam cam cam cam ui trời ơi là trời cam ơi là cam tại sao con lại đến đây vậy con biết chỗ này nguy hiểm lắm không ủa, ủa mà sao ơi bà thấy cam hôm nay có gì lạ lạ không Trời ơi tôi thấy con cam nó to quá trời đất luôn nè Ừ ha luôn Mấy bạn ơi tại sao hôm nay nhìn con cam nó to quá vậy ta Mình tính ra mình nhớ là con cam nó nhỏ xíu rồi Sao hôm nay nó bự dữ vậy trời Ủa, ủa cam ơi con ăn nhầm cái gì mà con to như vậy cam Ủa Sam ơi nó đang nói gì vậy Thấy mà tao tức trời đất ơi cam nói vậy ông không hiểu có nghĩa là ông không yêu thương cam ông mới không hiểu là tôi chỉ có tôi mới hiểu cam thôi ông hiểu chưa ủa là cam nói gì vậy ai mà biết được cam nói là gì ta ở nhà lâu quá không có hai tụi mình nó đi kiếm xong nó lạc đây luôn cái gì ghê chưa trời ơi cam nhớ anh chị quá cho nên là cam đi kiếm anh anh chị cho nên cam bị lạc vào đây luôn hả trời ơi là trời tội nghiệp cam quá vậy ôi dễ thương quá ôi sam ơi thôi bây giờ tôi nghĩ rằng tôi với bà phải dẫn cam về nhà thôi không để cam ở ở lại đây được nguy hiểm lắm ai cuối cùng cũng tới nhà rồi bạn ơi vậy vậy là vẫn vẫn cam về nhà an toàn rồi bạn ơi vô đây cam vô đây vô đây trời ơi nguy hiểm quá cam lần sau là không có được tự tiện đi ra ngoài nữa nghe chưa vô đây vô đây nè vô nhanh lên cam ơi nè xin giới thiệu với cam nha đây xin giới thiệu với cam đây chính là anh bộ đội đẹp trai rồi là bảo vệ ngôi làng đó cam chào anh đi chào anh đi chú đúng rồi ngoan ngoan ngoan giỏi quá à. rồi bên đây còn một anh nữa nè qua chào anh này luôn đó phải chào người lớn hiểu không con nít là phải gặp người lớn là phải chào hiểu không đó rồi ok đóng cửa lại nè Ai, nguy hiểm quá các bạn ơi Sợ, thật sự từ sáng đến giờ là mình và Sammy bọn mình đã đi ra ngoài và mai được rất là nhiều đồ luôn bây giờ bạn ơi mình nghĩ rằng á là mình sẽ gọi là đi vào trong đó mình bán mấy cái đồ mà từ sáng giờ bọn mình may được để mình lấy tiền sau đó bọn mình sẽ mua súng nè mua gọi là giáp nè bọn mình đi thám hiểm cái gọi là tượng nhân sư hồi nãy nha bạn xanh thấy được không được quá được luôn á trời quá được luôn đúng không ok ok bạn ơi và nếu như mấy bạn nào mà muốn mình thám hiểm nhiều hơn trong gọi là cái vùng đất zombie này á thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký vào cho kênh youtube của mình nha mọi người nha nhớ nha <laughs> ok còn bây giờ thì mình đi vô đây mình đổi tiền đi nhanh lên nhanh lên hai này Ok bạn ơi mình đã đổi tiền xong rồi đó bạn ơi Có quá trời tiền luôn nha Kỳ này là mình giàu chắc rồi Ok bây giờ mình vào đây mình mua súng nha Sam ơi Sam ơi Ủa Cam rồi Cam lại đây Trời ơi trời, trời. Con đi tùm lum la là lạc đường nha Cam Không được đi lung tung nghe chưa Phải đi theo anh với lại Sammy nghe chưa Ok giờ đây mua súng nè Đấy. Anh bán súng ơi Em muốn mua một cây súng à, Ok để xem coi Hiện tại trong đây Ôi trời Sao súng nó đắt dữ vậy ta Mình chỉ đủ tiền mua được cái súng cun cool thôi à Cái súng này thì làm sao mà dùng được Súng này ít quá à. Không được không được anh ơi Anh có súng nào xịn hơn không à, Để xem coi à, Trong phần này uh, Wow không ngờ là mình có thể mua súng được bằng xu luôn nè các bạn ơi Wow Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà nha u, u. Trời ơi bạn ơi tối thui luôn rồi thôi, thôi Bây giờ bọn mình nghĩ rằng bọn mình phải đi ngủ các bạn ơi Không được đi ra ngoài vào giờ này đâu à. Ngoài ra ngoài vào giờ này ha là zombie xuất hiện nhiều lắm Ok ok thôi về nhà về nhà Đây xin giới thiệu các bạn luôn nha Đây là một gọi là cái khu gọi là cho thuê phòng nữa bạn ơi Thì bọn mình có thuê phòng ở đây Wow Ui trời ơi Gái đẹp các bạn ơi Ờ, ờ, ở sao Mày chết mày cho mày Ở sao đâu mày à, Trời ơi sao đang cầm dao ừ, Mình khen đâu à, à, Tôi đâu có nói gì đâu Tôi đâu có nói gì đâu Trời ơi bạn ơi Mình khen không không đúng lúc rồi Sao đang cầm nguyên con dao luôn <laughs> Trời ơi trời Ok Rồi vô đây bạn ơi Thì đây nè Ở chỗ này là căn phòng này á Thì nó có hai cái giường một cái giường là dành cho Sam nè với là một cái giường dành cho bé Cam đi bởi vì bé Cam là con nít còn sam á là con con gái cho nên là mình sẽ tặng cho hai người cái giường này luôn còn tôi tôi ngủ dưới sàn nhà đấy tôi là con trai thì tôi nhường con gái hiểu không đó ok rồi ngủ đi rồi đi ngủ cam ơi Ai... Rồi ok bạn ơi, chắc bây giờ mình cũng phải đi ngủ thôi Nói chung là mình là con trai mà thì mình phải nhường con gái chứ sao đúng không Trời ơi, chẳng lẽ giờ bắt con gái nằm dưới sàn nhà Con nít nằm dưới sàn nhà đúng không Ok, phải ga lăng lên chứ Ok, thôi ngủ rồi, tạm biệt các bạn nha Hẹn gặp lại vào ngày mai Rồi ok bạn ơi Cuối cùng thì trời cũng đã sáng rồi nè Thì bây giờ đã đến lúc mình sẽ cùng với Sammy và bé Cam Bọn mình sẽ đi đến cái tượng nhân sư để đi khám phá nó nha các bạn nha Ok ok Thì ở đây mình đã có một cây súng nè Sam thì có kiếm nè Đó bé Cam kiếm đâu Kiếm của bé Cam đâu Cam đẹp quen rồi Trời ơi trời Trời tại sao cá này để quên trời ơi là trời toan rồi thôi không sao một tí nữa anh anh kiếm cái cây kiếm khác cho ok rồi mình mở cửa nè đấy ok ok tiến lên nào mấy bạn ơi cùng nhau đi đến tượng nhân sư nào ta da da da ôi ôi trời ơi cái gì vậy trời trời ơi sam ơi sam sam lại đây lại đây Ui, dạ, dạ. cam cam cam lại đây lại đây nhìn nè Trời ơi, trời một một con chim siêu to khổng lồ bạn ơi. Trời ơi, con này là con đại bàng hay là con phượng hoàng hay là con gì mà to dữ vậy? Ui, để mình, con mình coi coi. Bốn mắt luôn không ơi, bốn mắt kìa. Con này là Đúng chim đột rồi. À. biến rồi. Ở zombie kìa. Mày mày hả mày, lại gần tao mày. Ui, thôi mọi người ơi, chạy chạy chạy chạy con này nguy hiểm lắm. Ui. À, cam ơi cẩn thận. Trời ơi, nó đánh cam kìa. Nó bắn một mình kìa, chạy chạy chạy chạy chạy. Trời ơi mấy bạn ơi, con này nguy hiểm quá bạn ơi ok bạn ơi nếu như bạn nào mà muốn gọi là tập sau bọn mình sẽ đi khám phá cái con chim này á mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha còn bây giờ mình phải đi khám phá tượng nhân sư đây ok bạn ơi tới tượng nhân sư nè bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chui bên trong nha ôi con zombie kìa mày hả mày mày hả mày chết mày đi con <laughs> ok đi vô đi vô ồ không biết tượng nhân sư sẽ có gì đây u bên trong tối thui hả bạn ơi sam ơi bà lấy cái bóng đèn ra coi bà có cái cái đèn pin không đây đây đây, đây, đây. đâu rồi ok sáng rồi nè rồi qua đây qua đây qua đây Ồ trời bên trong đây tối quá bạn ơi Ôi hình như bên trong đây là mê cung Sam ơi Chết rồi vậy làm sao ừ, mình kiếm được đường đâu. đi vô đây Trời ơi trời Ôi tôi cũng có đèn pin này để tôi mở đèn pin tôi lên Ok rồi Ồ có cái rương nè Wow U bên trong là một cái rương và có một cái tờ giấy và mấy cục xương Ủa cái này để làm gì vậy trời Trời ơi trời ok để qua chỗ khác coi Ok để qua bên trong đây coi có gì không nha các bạn nha U lại một cái rương đó nè <laughs> Ok để xem coi Trời lại là xương Trời ơi là trời chứ cái này là gì đây Wow một quả bơm mấy bạn ơi Bơm nguyên tử nha Trời ơi ghê vậy ghê vậy Ok rồi kiếm kiếm kiếm tiếp kiếm tiếp đi vòng vòng đây trời ơi cam ơi sao con mập quá vậy con mập con chặn đường của anh hết đây nè để nhanh lên nhanh lên trời ơi trời ok bạn ơi và sau khi mà mình khám phá thử cái tượng nhân sư á nha thì bên trong nó chẳng có gì hết trơn bạn ơi ngoài mấy cục xương thì không à trời ơi là trời không thèm không thèm không thèm bởi vậy cho nên á là bọn mình mới vừa phát hiện ra được một cái kim tự tháp ở đằng sau nè đó thấy không ơi sao sao sao kim tự tháp thì tôi nghe ừ. nói nha là kim tự tháp thường thường là mộ của mấy ông vua á cho nên là chắc chắn là sẽ có nhiều đồ hơn có nhiều kho báu hơn là ở cái à, tượng nhân sư nhiều ok vô đây vô vô vô vô mình sẽ à, vào trong đây để khám phá nha các bạn nha đấy vô đây vô đây vô đây mọi người vô đây à, <laughs> đây xin giới thiệu bạn bên trong đây là cái kim tự tháp nha thì ở chỗ này là cái gì đây một cái cửa bạn ơi hình như là bên trong Ủa, là bảy không dao dao dao dao dao cái gì mà dao thường thường ngay là kim tự tháp á, là thường hay có bảy cho nên là mình không được tự tiện vào hiểu không mình sẽ phải sử dụng cái lông gà nè mình chọi trong rồi xong nó chìm xuống dưới luôn vậy cái này là bảy rồi ok qua bên đây thử coi à, cái này thử nha hả rồi nó cũng chìm xuống dưới luôn vậy cái này cũng là bảy luôn trời ơi trời vậy cái này chắc chắn không phải là bảy nè đi qua đi qua ok được rồi nè <laughs> rồi à, ok đi qua đi qua đi ủa cái gì vậy ủa gì vậy cam chạy cam cam, qua. À. cam nó không qua được bạn ơi thôi cam cam đi qua đi rồi đi qua nhanh lên ok ôi trời trời vừa vô là gặp con quái vật luôn kìa để tôi giết nó mày mày mày hả mày Chén mày gần à. đây làm gì ok rồi à, tiếp theo bên đây là gì ta à, đi vô coi coi coi à... ui ui mọi người mọi người cẩn thận cẩn thận dưới đây là dung dạ. nham á nha dung nham đó ừ. cẩn thận trời ơi cam ơi con cẩn thận nha cam con mà rơi xuống đây là con thành mèo nướng luôn á cẩn thận nha ok nhảy qua đây nè ui trời nguy hiểm quá bạn ơi ui trời ơi là trời tự nhiên không cho mình vô đây mình bắt cua vậy trời tính ra mình là phong cận chứ mình là phải là siro đâu mà cho mình bắt cua trời ok nhảy qua đây nè hey ha ủa mọi người đâu vậy cố cố lên cố lên à, nhảy từ từ nè sợ quá à mọi người nhảy nhảy theo tôi ôi trời cam ơi rồi rồi xong cam <laughs> rơi xuống dung nham luôn rồi ờ. Cam ơi, hồi, hồi sinh, hồi sinh, hồi sinh. <laughs> Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, bơi bơi bơi nhanh lên, bơi nhanh lên. Còn còn được cái áo giáp kìa, bơi bơi nhanh lên. Bơi qua bên đây nè, bên đây có cái hố nè. Bơi qua đó, bơi qua đó. Ừ. Trời ơi bạn ơi. Con Cam nó không biết bắt cua. <laughs> trên nó té mất tiêu rồi. Không sao sao. Ok, nhảy qua đây. Chạy. Rồi ok, không sao sao. Qua qua qua qua kia, qua kia, qua kia. Nhanh lên Cam nhảy qua, đúng rồi hay lắm rồi ok đến lượt anh nha cố lên mọi người ơi đó rồi ok đi qua đi chỗ này dễ à cũng không khó lắm sam ơi bà đi sai đường rồi Ủa đường này đi được mà Đâu kia vẫn có đâu kia thôi Ok vẫn đúng chỗ mà Rồi ok để tôi đi đường này bên trên bên đây với bé cam nha hey. Ok rồi lên được rồi. Chạy Thấy chưa tôi kêu sai đường này không nghe Rơi xuống dung nham luôn rồi kìa thấy chưa Trời ơi trời ok Để để tôi để tôi Đấy nhảy qua đây nè Đó sao nhảy qua đây Rồi nhảy qua đây Nhảy lên đây Sao đó Quay qua đây bảy bảy bảy bảy chỗ này có bảy chỗ này có bảy chỗ này có bà lóc tàn hình các bạn ơi trời nguy hiểm vậy ok nhảy lên đây được không ok đây, được rồi nè <laughs> Rồi ok, bây giờ mình nghĩ rằng mình phải ăn một miếng sô-cô-la vô mình mới đi tiếp được các bạn ơi Nè Sam ơi, ăn đi, ăn cho hồi máu hey, Mình còn có 20 máu thôi các bạn ơi Ok, rồi để xem coi uh, dưới đây là gì nha Ồ, Thôi đừng có nói là mê cung nữa nha Trời ơi trời, trời đúng à, luôn các bạn ơi cung nữa hả? Lại là mê cung nữa nè Ai, Trời ơi là trời, kim tự tháp Ui, có cái đường nè, để coi coi có gì đây nha Trời, tại sao lại là bắp rang bơ <laughs> Cái gì vậy, tôi cần kho báu, tôi cần vàng chứ đâu cần bắp rang bơ đâu trời ủa còn cái này là gì đây cái này là cái này là cái đồ hình như là dùng để ờ, đào đồ hay sao á ui cam ơi từ nãy con thấy gì không cam thấy gì không không thấy luôn hả trời ơi khổ ghê luôn ok bây giờ mình sẽ dùng cái cúp này mình đập đường mình kiếm đường ra nha khó chịu vậy ok đập cái này ra này đấy quá đơn giản ok đảo tiếp ha rồi ra ngoài ủa, ủa hình như là ra ngoài bờ tường luôn hay sao vậy ấy hay đường cục rồi đường cục rồi trời không có gì bên đây hết á ok để đi xung quanh đây còn gì không ở trên đầu mình có gì nè các bạn ơi à ok đào ra đào ra ấy uh. à leo lên trên được trên đây các bạn ơi ok ok qua đây cam qua đây qua đây mọi sammy đâu sammy bà đâu rồi Ai, đây, tôi ở đây trời ơi sau lưng nè bà ơi trời là trời bên đây nè trời ơi trời, trời leo ờ, lên leo lên bỏ tôi vậy bà đi chậm ghê luôn á trời đúng là gọi là lùng tịch cho nên đi chậm quá ok để xem coi xung quanh này còn gì không ờ, ở chỗ này nó có một bức tường nè để đặt thử bức tường này ra coi ha ok ủa ủa lại lại gì nữa đây ủa lại là gì nữa đây trời ơi lại bắt cua tiếp hả uh, <gasps> kho báu kìa sam ơi sao sao sao sao sao sao đây sao đây kho báu kìa kho báu kìa <laughs> tìm thấy kho báu rồi bạn ơi trời ơi mừng vãi ok rồi để mình giết cái con quái đã mày cút trời ơi trời Ôi, bên dưới đây đẹp quá mấy bạn ơi Wow, trời ơi, còn cái này là kho báu nè phải không Ôi. Hớt được bao con trai Ôi, cái gì vậy Tôi bị <gasps> tình cái gì con này là con gì vậy chạy chạy chạy sao ơi trời ơi con này là con này là con con con con quái vật gọi là dưới gọi là cái tượng kim tự tháp ừ. bạn ơi ai da rồi xong chết queo luôn à, con này nguy hiểm quá để mình giết nó mày mày mày mày mày thôi mày thấy cái này là gì bắt mày nè ờ, trời ơi đạn không giết được nó bạn ơi mày, mày, mày, mày. trời ai da rồi xong chết rồi à, ở bên đây còn xuất hiện thêm mấy con yêu quái gì nữa kìa chạy chạy chạy chạy chạy ui xuất hiện thêm mấy con tượng ai mấy con gọi là xác ướp ai ai cặp nó kìa các bạn ơi để mình giết nó luôn mày mày mày mày, mày hả mày chết đi trời đông hết ui ui ui mày mày mày mày ui à, cam cam với sammy núp trên kia nha đừng xuống đây nha để tôi tiêu diệt nó cho hey, mày mày hả trời ai à rồi cô xong ơi, cô lên yên tâm đi tôi sẽ cố gắng mà mày mày mày mày mày mày ơi tôi uh. ai à tôi chết nãy giờ cả chục mạng luôn rồi nè mày mày mày ơi quái vật ai cặp hả ui, ui, ui sao trời tối thui rồi <gasps> trời tối thui rồi no trời ơi ê trời ơi mấy bạn ơi bạn coi nè con này nó đốt luôn bên dưới đây luôn rồi mấy bạn ơi nguy hiểm phải trời ơi trời mà mình không dập lửa được luôn nha trời ơi cái con quái vật này là con quái vật loại gì vậy trời ui mày ơi nó cần chết rồi bạn ơi không sao mình sẽ cố gắng để tiêu diệt nó luôn Ê, Ê, dù tao có chết mấy trăm mạng thì tao cũng phải giết được mày uh, Trời ơi Mày, mày, Sammy với bé Cam đứng nấp trên đó nha Đừng xuống đây nha, nguy hiểm lắm Ôi, Trời chết nữa thôi. Ai ừ, Giết nó, nó còn một máu thôi rồi ê, À, mày còn có một máu à Mày không trốn được đâu Mày chết mày cho mày Chết đi Chà. rồi chết queo rồi bạn ơi <laughs> Nó chết rồi, nó chết rồi Còn mấy con nhảy ranh này thì mình giết bằng tay không cũng được nữa Mày, mày mày, mày mày mày trời ơi mấy con xe ốp ai cặp này thì không sợ ơi ui rồi hư hư rồi súng cũng hết đạn luôn rồi trời ơi ok cầm cái cướp đập đại đi mày mày mày mày mày mày mày ui chết đi chết đi bạn ơi không làm thâm làm gì được mình đâu hay rồi ok hay cuối cùng mình giết được nó <gasps> oh my god cái gì đây <gasps> wow một cây kiếm mấy bạn ơi ui đẹp quá à nè nè sam sam sam sam sam thử thử thử cầm thử coi cầm thử coi đẹp không cầm bàn ờ, thử coi thì tôi lấy coi cái kiếm này mình nghĩ chắc là đẹp lắm nha đâu đâu coi coi nè thấy gì đâu tôi thấy bà đang cầm cục à, xương á cầm cái xương quên quên trời đâu kho báu của tôi tôi phải xuống đó lấy lại kho báu trời ơi là trời quên mất chưa kịp lấy kho báu rồi con zombie mày tính làm gì tính lấy kho báu của tao không mày mày mày cút mày trời ơi là trời ơi sau lưng còn con nữa nè ơi sao mà thử dùng cái kiếm mà chém nó coi đây chém một phát chết luôn hả đâu trả trả tôi kiếm này của tôi mà trời, ờ. kiếm này là tôi kiếm ờ, được mà. của tôi mà của tôi trời ơi tôi là con trai phải đưa kiếm này mạnh mạnh tôi mới bảo vệ được hai người hiểu không ok để coi coi trong đây là gì đây à, à Ê tính ra cái này cái rương để không luôn không có gì trong luôn á mọi người ơi Trời đất ơi <laughs> Bé cam Bé cam nó tức quá nó xỉu luôn <laughs> Trời ơi trời Trời trời Cái gì vậy Cái này tối hiểm Không có gì hết trơn luôn á Trời ơi trời Trời Ui Rồi xong dịch chuyển ở đây lại rồi Ơi Ok bạn Quá giờ khác Trời ơi kiếm của tao mạnh lắm mày, mày kiếm mày kiếm nè Mày làm gì được tao Ui chém phát là chết luôn Mày hả mày Ok bạn ơi hey, thôi thôi về nhà về nhà ok thôi về nhà về nhà nguy hiểm quá về nhà Ok bạn ơi Thì vừa rồi mình cùng với bé Cam và Sammy Bọn mình đã cùng nhau đi xuống được gọi là cái kim tự tháp Và bọn mình đã giết được con quái vật bên dưới đó Và đã lượm được một cái cây kiếm rất là đẹp luôn bạn ơi Coi nè xịn chưa <laughs> Thì cây kiếm đây nè Mình mình thấy là nó rất là mạnh luôn bạn ơi Chém một phát là chết luôn á Ok Thì tập sau mình sẽ sử dụng cái kiếm này để tiêu diệt cái con chim khổng lồ ngoài kia nha Đây bạn coi nè zombie nè mày, mày, mày, mày hả mày vài phát là chết queo liền gì <laughs> ok đó mày thấy không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 ủa chạy cam lạc đường rồi <laughs> trời, trời ơi đi kiếm nó đi kiếm nó ok ơi <laughs> mình phải đi kiếm cam này <laughs> bye bye mọi người nha yêu anh em phải nồi tạm biệt bye bye bye bye